Các lưu ý bài học kinh nghiệm nhận diện rủi ro khi vận hành cẩu và lâng. một Tư thế cố định của cần và móc trên xe ô tô khi chúng ta di chuyển, tránh va chạm với các thiết bị được vận chuyển trên xe. quan sát khoảng cách an toàn khi cầu gần đường dây cao thế hạ thế trên cao không gian thời tiết xung quanh khi chúng ta vận hành cầu mưa lắng trơn trượt hoặc là sụt lún lơi đỗ xe lơi kê chân cầu có thể xảy ra sụt lún nếu chúng ta không phán đoán tốt khi cầu xảy ra đứt cáp làm rơi các thiết bị xuống rất nguy hiểm và đặc biệt không được cho người đứng ở phía dưới khu vực chúng ta vận hành cẩu hoặc lâng khi di chuyển tham gia giao thông trên đường các thiết bị vật tư trên xe cần đảm bảo không bị va chạm vào thành xe cần cẩu người và không gian xung quanh như là các đường dây điện gầm cầu vania e, cành cây khi vận hành phải làm từ từ và quan sát các không gian xung quanh xem là có vướng cái gì không và khi chúng ta đang vận hành nâng thì ờ, hoặc cẩu thì không được làm việc riêng tập trung vào cái công việc mình đang ờ, làm việc Khi đi vào ổ gà, gập gành, xe phải giảm tốc độ, đi từ từ Nghiêm cấm lái xe đột ngột dừng lại hoặc đột ngột đi nhanh trừ trường hợp gặp trở ngại bất thường. Cách điều khiển cần cẩu thì chúng ta phải cần phải điều khiển thật từ từ, chậm rãi. Vừa cẩu vừa quan sát. Không được rời khỏi xe cẩu khi đang làm việc hoặc làm một số công việc riêng, mất tập trung sẽ rất nguy hiểm. Trước khi hoàn thành công việc phải cho cần cẩu và chân cẩu về vị trí thiết kế của xe ô tô. Xác định độ võng của cần tránh trường hợp quá tải trọng khiến cho gãy cần hoặc là uh, bênh xe. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta chở các thiết bị, vật tư quá với tải trọng mà xe ô tô đã cho phép. Trên đây là một số nội dung có liên quan khi vận hành xe cẩu lưng một cách an toàn hiệu quả mà tôi đã hướng dẫn, góp ý và chia sẻ. Rất mong các bạn sẽ quan tâm, tham khảo để làm việc một cách hiệu quả, an toàn cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi đến từ các bạn.